Kính chào quý cô chú anh chị, Địa ốc Five xin giới thiệu tới quý cô chú anh chị một số sản phẩm nhà đất tháng 11 Đất hai mặt tiền Măng Linh, phường 7, diện tích 202m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Tây, Đông Đất cách chợ Đà Lạt 11km, cạnh Lý Nhã Kỳ Resort và dự án quy hoạch 6 hecta của Liên minh Đất Thế Dương, view rừng thông, thích hợp nghỉ dưỡng, đầu tư Giá 4,9 tỷ Nhà Lê Thị Riêng, phường 7, diện tích 50m2, mua bán vi bằng, nguồn gốc đất xây dựng, kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet, bếp, phòng khách, sân để xe máy. Đường xe máy cách đường ô tô 10m, hướng đông nam, nhà cách chợ và trường học 500m, khu dân cư hiện hữu, ra chợ Đà Lạt chỉ 5 km, giá 2,3 tỷ. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 221m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Tây Bắc, đất cách chợ Đà Lạt 10 km, cạnh vỏ gỗ Garden, thế đất bằng phẳng, view thung lũng đồi, thích hợp nghỉ dưỡng, giá 4,9 tỷ. Nhà Phước Thành, phường Bãi, diện tích 110 m2, mua bán vi bằng, nguồn gốc đất nông nghiệp, kết cấu một trệt một gác, 3 phòng ngủ, một toilet, nhà được ốp gỗ, đường ô tô hướng Tây Nam, nhà cách chợ Đà Lạt 7 km xung quanh khu dân cư hiện hữu, cách trường học, đường chính 500 m